em sẽ tư vấn cho các bác còn các bác nào mà muốn trực tiếp test hột các bác lên cơ sở em em ở bến xe miền Tây sau đây thì em à, xin phép được giới thiệu qua về cái bộ hột tài xỉu vip để cho các bác hiểu hơn về nó đây nắp và chén hoàn toàn là nắp chén chợ còn đây là bộ hột tài xỉu vip bên em các bác nhìn này các bác thấy nó có khác hột tài xỉu thường đúng không ạ đây các bác nhìn mắt của nó nha còn đây em so sánh hộ các bác cái hột tài xỉu thường này nó các nhìn hai mặt hột hoàn toàn khác nhau đây mặt năm này đó các có thấy khác không ạ đây gọi là bộ hột tài xỉu vip và hột này mắt hoàn toàn là mắt nhỏ nó có tác dụng là sẽ giúp cho các bác khi đi chơi đi đánh tài xỉu các có thể lắc theo ý muốn của mình giữ tài giữ xỉu lên tài xuống xỉu và ngoài ra bộ hột đi đều tỷ lệ 5 năm tỷ lệ lên bảo cũng rất là cao và nó có một cái tác dụng nữa mà các bác khi đi lắc tay cái các rất là mong muốn đó là chống được thầy thợ nghe hột và chống được máy phân âm riêng về cái bộ hột tài xỉu vip bên cơ sở bên em này là dành riêng cho bác tay cái về cái phần tăng tích thì em bao cho các bác ăn thua trẻ hột và ở cái video thì thời vì thời lượng nó cũng có hạn vậy nên em sẽ xin phép được khất cái phần thử tăng tích nhưng mà em vẫn sẽ à, sợi đèn nha các bác một trăm trong vắt luôn có nhìn này đó đó được chưa hột hoàn toàn rất là trong nha các anh nha, về cái hột này thì em cũng vừa nói đó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 dịu này tài này đó vừa rồi em đã lắc cho các bác tỷ lệ hột đi đều 5 năm đúng không ạ chén tài chén xỉu và sau đây bây giờ em xin phép được giữ tài giữ xỉu cho các bác nhá bây giờ nó đang ở tài đúng không em xin phép được giữ tài này một chén tài này hai chén tài này 3 chén tài này 4 chén tài này giữ được 4 chén tài rồi đúng không ạ bây giờ em xuống xỉu để giữ xỉu nhá các bác nhá em xuống xỉu này một chén xỉu này hai chén xỉu này ba chén xỉu này bốn chén xỉu này đúng không ạ bây giờ em lại lên tài này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 đăng tải lên các bác lựa chọn được cho mình sản phẩm phù hợp đem về sòng sới của mình chơi luôn luôn giành chiến thắng và video em đến đây là hết hẹn gặp lại các bác những video sau